Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại gia sắc thủy bị nợ dí, hàng loạt đại gia bị vào tầm ngắm, những tiên tuổi bất ngờ. Theo nguồn thông tin chúng tôi có được từ nay cho đến quý 1 năm 2023 sẽ có rất nhiều đại gia ngã vào lò của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sẽ đến một lúc nào đó hàng loạt đại gia sẽ ngã như quân cờ domino vậy. Hiện nay các đại gia đang đói vốn lắm, họ có cầm cự, trong khi đó ông Trọng thì tung quân bùa vây rình mỏi Kế tiếp vị Tôn Hoàn Minh và vụ Phạm Thịnh Phát thì giờ sẽ đến lượt một đại gia khác, đại gia nổi tiếng trên chương trình thương vụ Bạc Tỷ Sắc Thác Việt Nam. Đó là Sắc Thủy đang lầm nợ rất nghiêm trọng. Báo chí Việt Nam cho biết hàng loạt nhà đầu tư đã gom số tiền tiết kiệm cả đời, tiền chữa bệnh để rót vào hệ thống sinh thái liên quan đến sắc thủy, có nguy cơ không lấy lại được tiền. Đây là hình ảnh khủng hoảng đã lan tới ngành giáo dục. Sắc Thủy chính là ông Nguyễn Ngọc Thủy là đại gia nổi tiếng nên nhà đầu tư đã tin tưởng và rót rất nhiều tỷ đồng vào công ty cổ phần của tập đoàn giáo dục E-Group và các hệ sinh thái liên quan. Xong đã đến kỳ hạn thanh toán mà các nhà đầu tư không rút được lãi, gốc lại càng không. Nhiều trường hợp đã lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí phải uống thuốc ngủ để tự tử. Sau nhiều lần tìm đến trụ sở tập đoàn E-Group nhưng không gặp được sát thủy. Không đòi được tiền, các nhà đầu tư đã tìm đến một căn chung cư để truy tìm sát thủy đòi tiền. Nhưng vẫn chưa đòi được. Quá bức xúc vì không lấy được số tiền đã ký với các công ty liên quan đến hệ sinh thái của sát thủy. Các nhà đầu tư đã răng băng rôn dưới văn phòng của công ty cổ phần thuộc tập đoàn giáo dục E-Group tại tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để yêu cầu sát thủy phải trả tiền cho họ. Đây là hình ảnh người dân đang rất vất vả đòi nợ. Như vậy, bắt đầu bất động sản, bây giờ cơn bão khủng hoảng đã thổi sang ngành giáo dục. Mà theo một số chuyên gia nhận định, khủng hoảng rồi đây sẽ không chừa một ai, trong đó có những tên tuổi tưởng như cây đa, cây đề, rồi cũng sẽ khó mà thoát nạn. Một chuyên gia giấu tên cho chúng tôi biết Tới khoảng tháng 3 năm 2023, có thể nhiều ngân hàng sẽ lần lượt vỡ nợ vì không còn tiền để trả cho người gửi. Vì suốt từ tháng 6, các ngân hàng đã cạn rom tín dụng, trong khi phải dồn tiền mua lại trái phiếu và bất động sản. Nay trái phiếu và bất động sản là những kênh có nguy cơ xảy ra vỡ nợ rất cao, nên số tiền khổng lồ mà ngân hàng mang đi đầu tư ấy sẽ trở thành nợ xấu, dẫn đến khả năng mất thanh khoản. Hiện nay, các ngân hàng đã bị liệt vào diện nợ xấu đáng báo động như SCB, Hadibank, Techcombank, Sacombank, vân vân. Và ông Dương Công Minh là chủ tập đoàn Him Lam và Sacombank rất có thể sẽ là người gặp khó khăn nhất. Báo chí đã từng lên bài rồi lại rút bài về những dự án của Him Lam có dính đến vụ vạn thịnh phát. Tiếp sau ông Dương Công Minh có thể sẽ lần lượt là những đại gia lừng danh khác, trong đó có một số người đang ở trong danh sách các tỷ phú của Forbes. Đây là hình ảnh tấm gương làm giàu giờ trở thành con nợ. Tình trạng các doanh nghiệp hiện nay chết đến 67% là chết lâm sàng vì không vay được vốn, không có đơn hàng, chi phí đắt đỏ vân vân. Từ việc các doanh nghiệp chết lâm sàng thì những khoản nợ của doanh nghiệp đó sẽ biến thành nợ xấu và đến kỳ đáo hạn các ngân hàng cũng sẽ lâm nguy tiếp theo. Theo như thông tin chúng tôi được biết, Vingroup đã quá lớn, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể để cho nó sụp ngay. Vì khi Vingroup sụp đổ sẽ dẫn đến rất nhiều ngân hàng ngã nhào theo, đồng thời đã tạo ra làn sóng khủng hoảng nghiêm trọng. Ngoài Vingroup thì các doanh nghiệp của các đại gia Đông Âu cũng đang bị đưa vào tầm ngắm để theo dõi đặc biệt. Nền kinh tế của Việt Nam hiện nay không hề khá hơn lúc đại dịch, dù cho giao thông có bình thường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 miệng quan, trôn trẻ. Họ so sánh như thế cũng là do lịch sử đã phản ánh điều đó. Những gì được phóng ra từ miệng quan và đặc biệt là quan chức thời Cộng sản nảnh nay cho thấy câu tục cũ trên càng đúng hơn bao giờ hết. Những câu nói từ miệng quan đều là những thứ cần phải dọn sạch và vứt đi. Nó không được thơm thò cho lắm. Mới đây, tại buổi lễ hoành tráng xuất khẩu ô tô điện đầu tiên của VinFast, ông Phạm Minh Chính đã khẳng định rằng Vingroup, VinFast chính là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ doanh nghiệp mới năng động, sáng tạo, tự tin, làm ăn đúng pháp luật, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đây là hình ảnh xe VinFast bốc cháy làm than hóa tài xế. Đáng lẽ ra VinFast phải bị pháp luật sở gáy từ rất lâu. Thực tế, ông Phạm Minh Chính cần phải hiểu rằng những hành động phi pháp nếu có thì bao giờ các vị chủ doanh nghiệp cũng bỏ rất nhiều công sức ra và tiền của để che đậy nó. Làm ăn phi pháp dễ giàu hơn làm ăn hợp pháp, chính vì thế mà nó đã thu hút được lòng tham của giới làm ăn. Một doanh nghiệp khi chưa có kết luận điều tra thì không ai dám khẳng định họ làm ăn phi pháp. Vì thế, mọi doanh nghiệp khi chưa vững vào vòng pháp luật thì được xem là làm ăn hợp pháp. Câu nói của ông Phạm Minh Chính đã làm cho người ta nghĩ ngay rằng ông Thủ tướng đang o bế tập đoàn này. Một người làm chính trị khôn ngoan không nên nói những lời như thế. Biết đâu sau này VinFast lại bị luật pháp sờ gáy thì hóa ra câu nói của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là hồ đồ hay nặng hơn là ông dùng uy tín của Thủ tướng để PE cho một doanh nghiệp làm ăn phi pháp hay sao? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang ca tụng VinFast là không phạm pháp. Các doanh nghiệp có người đứng đầu bị pháp luật sờ gáy như Tân Hoàn Minh, FEC và Vạn Thịnh Phát đều là những doanh nghiệp làm ăn đúng pháp luật cho tới khi người đứng đầu bị bắt. Lời nói của ông Phạm Minh Chính còn đó và số phận của ông Phạm Minh Chính thế nào thì cũng không ai biết được. Và bản thân ông Phạm Nhật Vượng là một doanh nghiệp làm ăn với nhiều vấn đề bê bối khắp nơi đang bị người dân biệt biểu tình. Có thể hôm nay ông Vượng đang hét ra lửa, được ca tụng như một doanh nhân đại tài. Nhưng ngày mai sẽ là một tội phạm không chừng. Chẳng ai nói trước được điều gì cả uy tín của ông Vượng đang xuống dốc bởi Vingroup đang bị nghi ngờ là khó khăn về tài chính. Việc ông Phạm Nhật Vượng huy động vốn của người dân thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nó mang hình thức chơi hụi của các bà ở sạp ngoài chợ. Mà hình thức chơi hụi thì được pháp luật đặt ra ngoài vòng của nó, tức là họ không thừa nhận. Nên cách huy động vốn của VMI mà ông Phạm Nhật Vượng đang áp dụng bị nhiều người đặt câu hỏi liệu có hợp pháp hay không những người đang khai thác lỗ hổng của luật pháp liệu có phải là những người làm ăn hợp pháp hay bị liệt vào diện làm ăn phi pháp? Đó là những câu hỏi khó mà phân tích được ranh giới giữa cái đúng và sai. Trường hợp ông Phạm Minh Chính khẳng định VinFast làm ăn hợp pháp là lời khẳng định dại dột. Câu nói này người dân sẽ không bao giờ quên cả. Chỉ cần cơ quan pháp luật ghé VinFast làm việc thì người dân sẽ lại lôi ông Thủ tướng ra để biêu diếu vì phát hiện ra VinFast hóa ra là phi pháp. Như vậy, lời ông Phạm Minh Chính phát biểu có phải là dại hay không? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Việc ông Phạm Nhật Vượng mời ông Phạm Minh Chính đến phát biểu tại buổi lễ xuất khẩu xe là có dụng ý của nó. Rõ ràng ông Vượng muốn dùng lời nói của ông Thủ tướng để dán mắc hợp pháp cho VinFast. Phạm Nhật Vượng nhờ câu nói của ông Thủ tướng này mà củng cố uy tín của VinFast vốn đã giảm sút nghiêm trọng. Như vậy, khác nào ông Phạm Nhật Vượng đã dùng ông Thủ tướng như là một công cụ để quảng bá cho việc làm ăn của ông ta. Có người thì đánh giá câu phát biểu của Thủ tướng cho thấy ông Phạm Nhật Vượng là người khôn hơn cả ông Thủ tướng. Thực ra, xe xăng của VinFast kém chất lượng đã từng bốc cháy và thiêu sống tài xế. Vụ việc này cho thấy VinFast đã có vấn đề liên quan đến tội hình sự. Tuy nhiên,